Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường vàng forex, à, chứng khoán, dầu của kênh đầu tư TGC hùng Phạm. Như quý vị biết thì tuần qua là một tuần à, tăng giá của cậu vàng, tiếp tục là một tuần tăng giá của các chỉ số chứng khoán và dầu. Thật sự tuần qua thì à, đến phiên cuối tuần thị trường bứt phá vàng đảo chiều đi xuống còn các thị trường bứt phá đi lên. À, à, diễn biến trong tuần thì chúng ta biết rồi hiện nay thị trường có các thông tin trái chiều khá là rằng co tuy nhiên ừ, mỗi tại mỗi nhóm hàng hóa lại đi theo một chiều hướng nó bất định không có một cái xu hướng chính thống nào đi theo thông tin cơ bản cả hiện nay là thị trường của chúng ta à, do ảnh hưởng bởi rất nhiều luồng thông tin do vậy là cái ờ, việc ờ, các nhóm hàng hóa trên thị trường phân kỳ tức là không đi theo nhau nó cũng không có gì là bất ngờ cả chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng nhóm hàng hóa một À, trước hết thì tôi sẽ điểm qua một chút về thông tin cơ bản. Thì uh, tâm điểm tuần qua, đây, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh uh, Tổng thống Donald Trump và các cộng sự uh, bắt đầu lên sóng truyền hình với chiếc uh, khẩu trang ở uh, trên uh, mặt rồi. Có lẽ bây giờ uh, mới đeo khẩu trang có lẽ đã là quá muộn. Uh, gần 4 tháng kể từ khi dịch Covid-19 hoành hành ở nước Mỹ. Giờ là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Tổng thống Donald Trump đeo khẩu trang đấy Chúng ta biết rồi, ngày hôm qua 11 tháng 7 thì ở ờ, Mỹ cũng bùng nổ với hơn 69.000 ca mắc bệnh. Đấy. Và hiện nay số ca mắc bệnh của Mỹ vẫn đang cao nhất thế giới là 3 triệu 357.000 ca với 137.418 người chết. Thật sự là số ca tử vong nó cũng rất là lớn. À, việc Donald Trump ừ, xem thường dịch bệnh nó cũng đại diện cho cái ờ, thế hệ trẻ và đại diện cho công dân Mỹ và xem thiềm dịch bệnh và chúng ta có thể biết là có những ờ, công dân ờ, đặc biệt là sinh viên Mỹ đã tổ chức những tiệc Covid đó ờ, họ tụ tập họ mời những người nhiễm Covid đến để xem ai bị lây nhiễm và kết quả cuối cùng họ trả giá bằng chính mạng sống của họ đây là lời chăn chối cuối cùng của một bệnh nhân đó tại bang Texas tức là tất cả những cái này nó thể hiện một ờ, cái hiện tượng đối với người dân Mỹ bây giờ là người dân Mỹ bây giờ là họ thứ nhất là họ rất chủ quan so với dịch bệnh cái vấn đề thứ hai là họ sống và họ không lý tưởng nước Mỹ ngày xưa là có làm và có ăn nó quá lâu rồi bây giờ người dân Mỹ ngày xưa bây giờ là sống và trông chờ vào sự ban phát của chính phủ điều này nó gợi cho chúng ta lại nhớ lại cái xã hội uh, xã hội chủ nghĩa cái giai đoạn thập niên trước 90 chờ đợi sự ban phát của chính phủ tôi nghĩ là cái việc nước Mỹ văn minh uh, tất cả những cái gì nước Mỹ vẫn văn minh văn minh cho đến thời Donald Trump lên nắm quyền thì mọi giá trị của nước Mỹ nó bị đảo lộn hết Đấy. và điều này chắc chắn nó sẽ phản ảnh vào nền kinh tế Mỹ trong thập kỷ tới thôi có lẽ Mỹ sẽ trải qua cái thập kỷ gọi là khó khăn nhất từ trước đến nay thập niên 20 30 2020-2030 do những cái chính sách sai lầm vì Donald Trump chỉ lên một nhiệm kỳ thôi nhưng cá nhân tôi đánh giá là tất cả những cái gì ông nói và những cái gì ông làm nó toàn đi ngược lại với khẩu hiệu những điều ông nói nước Mỹ hiện nay thì các bạn biết rồi rút khỏi hoàn toàn khỏi cái việc lãnh đạo thế giới là những đồng minh tin cậy nhất của Mỹ như châu Âu như ờ, Đức ờ, EU thì gần như bây giờ bắt đầu là không coi trọng và quay lưng lại với sự chỉ đạo của nước Mỹ còn bản thân nước Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump cũng không không không coi trọng những cái giá trị mà họ đã xây dựng trong 100 năm qua có thể nói điển hình nhất nước Mỹ hiện nay là cái sự tách rời của giới trẻ với uh, hiện nay giới trẻ Mỹ thì đang sống ở cái dạng nó gọi là rất là ảo Đó. các bạn biết là chính phủ hỗ trợ tiền để người dân cách ly ở nhà thì họ còn đi biểu tình để đòi được mở cửa đòi được mở cửa để đòi mở cửa các tụ điểm ăn chơi để có chỗ để tiêu tiền rất là buồn cười Nói chung chúng ta cũng không nên phân tích quá nhiều về nước Mỹ nhưng cá nhân tôi thì đánh giá nước Mỹ càng ngày càng xa lời chắc chắn sẽ xa lời Đấy, còn hiện nay thì dịch Covid cũng đa lan rất là nhanh rồi mấy ngày nào chúng ta mới có một triệu người nhiễm bệnh đợt tháng 4 bây giờ đã 10 gần 13 triệu người và 568.453 người tử vong. Có lẽ con số này sẽ lan rất nhanh trong thời gian tới. Hiện nay chúng ta sẽ chưa biết điểm dừng của dịch bệnh ở đâu và sẽ có bao nhiêu người chết. Nhưng có lẽ cái con số người chết ít nhất nó phải lên đến cơ số hàng triệu người cho nó sẽ không chỉ dừng lại ở con số trăm nghìn, mấy trăm nghìn người bạn nhé chắc chắn rồi cái điều này là tương lai rồi số người nhiễm đang tăng vọt thì số người chết sớm muộn sẽ tăng theo thôi còn uh, vaccine thì có lẽ còn rất lâu chúng ta cũng sẽ không kỳ vọng có vaccine sớm đâu tất cả mới là dạng thử nghiệm như tất cả chuyên gia đánh giá nhanh nhất phải là đầu năm sau cơ ít nhất chúng ta phải phải trải qua 6 tháng nữa à, do vậy hiện nay cái dịch bệnh covid leo thang nó vẫn là một ẩn số chắc chắn là dịch bệnh thì ảnh hưởng đến kinh tế rồi đó nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh và rất nặng nề chứ không đơn giản chỉ là ảnh hưởng đến kinh tế không đâu. Chúng ta biết là nền kinh tế lớn nhất thế giới là nước Mỹ hiện nay đang sống không khác gì một bệnh nhân đang thở oxy cả. Chỉ có chờ chính phủ bơm tiền thôi, còn bây giờ mà chính phủ dừng bơm tiền không khác gì ờ, một bệnh nhân bị rút ờ, khí thở oxy sẽ sụp đổ luôn. Đấy là việc bình thường thôi. Và liệu nước Mỹ sẽ có tiền in tiền đến bao giờ? Và nếu nước Mỹ tiếp tục in tiền tiếp tục uh, gây uh, bơm tiền ra thị trường nó dư gây ra sự dư thừa thanh khoản và chắc chắn nó sẽ đẩy hàng hóa tăng cao lúc đó nó sẽ gây hiện tượng là rất là khó khăn đối với những người nghèo về hàng hóa thiết yếu chắc chắn sẽ tăng cao tiền in ra thì chắc chắn hàng hóa sẽ tăng đây là quy luật rồi chỉ là sớm hay muộn trước hay sau thôi cái này là cái không thể tránh khỏi và giới trẻ của Mỹ thì không biết là có nhận thức Ờ, khá hơn không có nhận thức khá hơn sau khi mà những người đầu tiên chủ quan đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình rồi đó đấy tự chung lại thì cái dịch covid này nó sẽ còn ảnh hưởng rất lớn và rất lâu dài chúng ta chỉ chưa thấy nó phản ứng lên thị trường tài chính và nó chưa phản ứng trực diện vào cái giá vàng của chúng ta thôi chúng ta biết là nước Mỹ in ra rất nhiều tiền dịch bệnh leo thang rất nhiều đấy các quý đầu tư ở ờ, tương hỗ và các quý uh, hưu trí thì chuyển sang mua vàng rất là nhiều nhưng cậu vàng của chúng ta vẫn tăng rất là khiêm tốn so với chính nó còn thị trường tài chính thì vẫn tiếp tục ờ, đầu cơ tách rời hoàn toàn với nền kinh tế đó chúng ta biết đấy khi nền kinh tế lao dốc thì thị trường tài chính đặc biệt là thị trường chứng khoán lại lập đỉnh nó cũng rất là vô lý ờ, có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi như tuần sau sẽ là tuần các công ty của Mỹ bắt đầu báo cáo kết quả kinh doanh có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi những mảng tối dần được hé lộ trên thị trường thôi đó là về thông tin ờ, cơ bản còn chúng ta biết là hiện nay tình hình ờ, căng thẳng biển đông thì nó cũng tiếp tục gia tăng thôi trung quốc tiếp tục gây hấn ở biển đông còn mỹ thì cũng là tăng sự hiện diện ở biển đông do vậy đây cũng hứa hẹn sẽ là một ờ, nhân tố gây đột biến bên cạnh tình hình trạng dịch bệnh thì tình trạng lũ lụt cũng gây ra không ít khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc. Chúng ta biết đấy, đây chúng ta có thể nhìn thấy cảnh uh, Mỹ à, cảnh cảnh uh, lũ lụt của Trung Quốc đây là những thành phố ở Trung Quốc Đó. nói chung là dịch bệnh cộng với lại uh, thiên tai chắc chắn nó sẽ kéo tụt nền kinh tế Trung Quốc sẽ không có nền kinh tế đầu tàu uh, phục hồi không có sức cầu tăng mạnh đâu chắc chắn nó sẽ giảm rất là mạnh trong thời gian tới nên chúng ta lưu ý cái đó nhé thì chắc chắn những cái này nó sẽ gây ra rất là nhiều khó khăn cho thị trường và trong thời gian tới khả năng nó sẽ có rất nhiều biến cố bất ngờ chúng ta cũng không loại trừ khả năng là thị trường phải tài chính khi nó trở về đúng trạng thái của nó lại sẽ có những đợt lao dốc và lập đỉnh lập đáy mới thôi chứ không có chuyện lập đỉnh mới khi mà kinh tế thực đang khốn đốn đâu còn cái khả năng để nền kinh tế phục hồi chữ V thật sự nó chỉ có trong trí tưởng tượng tôi thật không có đó số người thất nghiệp đang tăng dần lên các công ty đang sa thải nhân viên cái bảng kết quả kinh doanh các doanh nghiệp hiện nay chưa phản ánh hết và nó chưa ra thôi nhưng chắc chắn những mảng tối là nó chưa phản ánh hết bởi vì chính phủ đang bơm tiền và hỗ trợ nên nhiều cái nó đang được che giấu nhưng mà những cái đấy nó như kiểu là chúng ta uống nước muối để chứa khát nước sớm muộn nó sẽ lộ ra thôi cái này chúng ta cứ bình tĩnh đó về là, là về tin cơ bản thì rõ ràng tin hiện nay thông tin của chúng ta sẽ khá là phức tạp nhé trong tuần sau về thông tin cơ bản về kinh tế thì không có nhiều thông tin đó à, ngày thứ hai chúng ta hầu như không có thông tin gì quan trọng cả có đáng chú ý một chút là thành viên FOMC William phát biểu thôi ngày thứ ba chúng ta cũng không có thông tin gì quan trọng thứ tư chúng ta có thông tin báo cáo về chính sách tiền tệ BOJ Mỹ thì uh, chỉ số sản xuất công nghiệp nói chung dạo gần đây thì gần như là thị trường tài chính và cậu vàng không phản ánh những cái thông tin kinh tế của Mỹ Đó. dự trữ dầu thô này ngày thứ năm thì trợ cấp thất nghiệp đây có lẽ tâm điểm tuần sau sẽ chính là cái thông tin về doanh số bán lẻ của Mỹ thôi nhưng gần đây thì các thông tin kinh tế cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu vàng cũng như đến uh, thị trường tài chính đâu do vậy chúng ta chờ đợi uh, những kết quả báo cáo kinh doanh quý 2 để chúng ta có cái, cái bức tranh nhìn nó rõ hơn về nền kinh tế thực còn xét riêng cậu vàng của chúng ta thì chúng ta có thể nhìn thấy là cậu vàng của chúng ta vẫn đang đi trong cái trend tăng giá rồi đây chen tăng giá trên D1 kéo khá là lâu kéo dài từ tháng 3 đến nay và từ tháng 6 ờ, đến nay thì trong hơn một tháng qua cậu vàng đi trong cái kênh tăng giá này khi nào cậu vàng chưa rời khỏi kênh tăng giá này thì xu hướng chủ đạo của chúng ta vẫn là mua lên nhé à, ờ, tuần sau ngay đầu tuần chúng ta canh cậu vàng thôi khi cậu vàng điều chỉnh về vùng 8x này test chen chúng ta mua lên thôi đó phá qua chen thì chúng ta dừng lỗ thôi qua chen là vùng bảy mấy này B3 này. B981 này, chúng ta mua lên. Ngược lại nếu cậu vàng tia ngay phiên đầu tuần mà lại đi lên vùng 83x thì chúng ta lại canh bán xuống. Nói chung chúng ta men theo cái chen này của cậu vàng để chúng ta bán nhé. Xu hướng chung của cậu vàng thì vẫn đang là xuống đi lên. Nên ưu tiên mua lên. Thế thôi. Chưa hề có dấu hiệu uh, báo đi xuống chúng ta nhìn trên daily thì daily tuy có hai cây nến điều chỉnh tuy nhiên hai cây nến điều chỉnh này cũng không lấp hết hết một cây nến tăng trước đó mà trước đó có ba cây nến tăng đầu tuần khá là rõ ràng trên tát chuẩn thì chúng ta nhìn thấy rồi cậu vàng à, đang có xu hướng là bứt phá mạnh hơn sau một cây nến do dự à, tuần trước nữa hiện nay có lẽ điểm khả dĩ nhất cậu vàng sẽ là đo lại đỉnh cũ quanh 1009 đó là kỳ vọng có vàng sẽ tiếp tục leo dốc bứt phá đặc biệt là nếu các ờ, chỉ số kinh tế Mỹ được công bố xấu trong tuần sau các doanh nghiệp Mỹ mà báo cáo không như kỳ vọng không lạc quan như giới đầu tư ờ, chứng khoán đang kỳ vọng mặc dù kinh tế thực thì đang lập đáy nhưng mà chứng khoán liên tục lập đỉnh chúng ta biết rồi đó là về cậu vàng đang đi trong kênh tăng giá chúng ta ưu tiên kênh mua lên nhá đối với các cặp tiền tệ chúng ta sẽ xét qua chỉ số DXY đô la index đối với chỉ số DLA index chúng ta đang nhìn thấy rồi hiện nay ờ, toàn bộ cái quá trình trừ vừa qua thì cái MA200 tiếp tục hỗ trợ chỉ số đô la index hiện nay MA200 đang nằm ở 964 nếu đô la hạ index mà không bị đi xuống mà quay ngược trở lên đó điều này thì rất nhiều khả năng bởi vì đô la index là rất nhiều lần đập cái m 200 và quay lên chứ không đi xuống bạn nhé Đấy, lần này cũng vậy rất nhiều chân trong tuần trước tuần trước 5 lần 5 phiên có 4 phiên chạm đều rút chân lên chúng ta chờ xem tuần sau đô la index sẽ phản ứng thế nào ở cái khu vực này chính xác tuần nhé đấy là chính xác tuần bạn nhé còn nếu bây giờ quay lên thì rõ ràng đây có dấu hiệu tạo mô hình hai đáy nhỏ tất nhiên là chờ nó break out lên thì mới có dấu hiệu tạo mô hình hai đáy nhỏ xét theo nền tháng chúng ta cũng không nhìn thấy cái xu hướng gì cả nhưng đến tuần thì chúng ta nhìn đang nhìn thấy là đô la index có cái hỗ trợ MA200 khá là mạnh chúng ta chờ đợi đô la index sẽ đảo chiều ngoạn mục trong tuần sau nhé 5 tuần liên tiếp rồi thì 5 tuần liên tiếp chạm MA200 và đều đóng cửa bên trên chúng ta chờ xem liệu có sự phục hồi của đô la index không đối với các cặp tiền tệ nhé cầu vàng thì rõ ràng chúng ta sẽ ưu tiên kênh dưới mua lên rồi nó đang đi trong kênh tăng giá rồi còn ờ, đối với AUD đối với AUD thì tuần này cá nhân tôi đánh giá là chưa nhìn thấy xu hướng xu hướng nó cũng không rõ ràng chúng ta vẫn có thể canh bán tại đỉnh tuần trước thôi à, chúng ta canh bán khu vực này 0.7 0.6990 đó chúng ta dừng lỗ ở đây 50 pip kỳ vọng nó sẽ đi xuống để cho chúng ta chốt lời 100 pip 0.6900 xa hơn thì 0.6830 chúng ta có thể tranh bán tại đỉnh tuần trước nhé và kỳ vọng chốt lời 100 đến 180 pip đối với AZ Aji thì đá ra xu thế xuống rồi đấy nói chung là xu hướng xuống cũng không không không được quá rõ ràng có lẽ chúng ta tuần qua thì chúng ta chốt lời mã này khá tốt đây chúng ta bán tại khu vực này 75 Đấy. Thực ra nếu tuần này mà giá hồi trở lại 75 chúng ta vẫn bán Có lẽ chúng ta canh bán 75 thôi Đó, Bởi vì chát ngày nó vẫn báo thế lên Chưa có dấu hiệu yếu xuống Do vậy chúng ta vẫn canh bán kỹ thuật tại 75 Chúng ta dừng lỗ 75 năm Và chúng ta vẫn chốt lời 74 với 73 Đối với ờ, euro, euro thì tuần sau có khá nhiều tin Hiện nay euro ngược lại với USD đã có 5 tuần liên tiếp đập MA 200 nhưng không qua nên có lẽ mà euro này thì chúng ta canh bán thôi chúng ta sẽ canh bán canh bán với điều kiện là nó không vượt qua còn nếu nó đi lên thì chúng ta cắt lỗ thôi thực ra mà euro này thì cũng đang có dấu hiệu tạo mô hình cờ tiếp diễn đây, nhưng mà chúng ta cũng không biết được là nó sẽ break out đi như thế nào có break out nổi không nhưng rõ ràng gặp trên chat tuần thì nó đang gặp kháng cự có lẽ chúng ta bán và dừng lỗ sai thì thôi đó euro tuần sau chúng ta sẽ cánh bán khi nó test chen thôi đây quanh 1.1360 chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời khi nó test chen phía dưới này 1.1210 nhé chốt lời trong 50 pip dừng lỗ 50 pip đối với Ozi Ozi thì xu hướng xuống rõ hơn rất là nhiều Đó. tuần qua chúng ta canh bán Ozi cũng thành công tuần này chúng ta sẽ tiếp tục canh bán Ozi ở 121 chỉ 1219 ờ, này 1218, 1219 này chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua 122 năm nhé còn chốt lời thì uh, ờ, 120 năm 120 Đấy, dừng lỗ khoảng 560 pip còn chốt lời khoảng 150 đến 200 pip UCHF thì có lẽ chúng ta tạm đứng ngoài có những dấu hiệu đảo chiều nhưng mà nó cũng không rõ nét lắm Uzi tuần sau chúng ta sẽ chờ đợi sự bứt phá của Uzi thôi Uzi vẫn đang đi trong cái biên nó khá là hẹp có lẽ chúng ta tiếp tục đứng ngoài quan sát Uzi UCAD cũng vậy EG EG có lẽ là chúng ta chờ đợi thôi nhé H4 thì tuần trước nó vừa đi xuống sau đó lại xuất hiện ra cái cây lên búa ở H4 đó. có lẽ H4 này với cây búa này chúng ta hoàn toàn có thể mua và dừng lỗ phía dưới cây búa này nhé 0.8950 dừng lỗ 0.8920 30 pip chốt lời thì ở trên này thôi 0.9050 chúng ta chốt là dừng lỗ 30 pip còn chốt lời thì 100 pip còn EG thì xu hướng hiện tại lên xuống đều không rõ ràng chúng ta chỉ có thể mua ngắn hạn theo à, tín hiệu nến trên H4 thôi AN thì sẽ tiếp tục xuống xuống nhé. Điều này đồng nghĩa với việc uh, đồng AU sẽ yếu sẽ giảm giá giá sẽ có xu hướng bị hút về 1.0440 hiện nay đang là 1.0570 tức là xu hướng sẽ giảm tầm 130 à, giá 130 giá cũng không quá nhiều và chúng ta chờ đợi nếu N điều chỉnh lên AN điều chỉnh lên thì chúng ta mới bán thôi chứ chúng ta cũng không bán được ngay nha nếu điều chỉnh lên khu vực này 1.0650 chúng ta bán nhé Chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời là 150 pip Còn nếu không điều chỉnh lên thì thôi Còn à, hiện nay đồng bảng thì đang có xu hướng ngắn hạn tạo hai đỉnh rồi Chúng ta cứ bán thôi Nếu giá test lại đỉnh chúng ta bán thôi nhé Sai thôi dừng lỗ Chúng ta canh bán quanh 1.26 60 2670 chúng ta dừng lỗ 60 pip đối với đồng bảng thì dừng lỗ 60 pip bán quanh đỉnh cũ thôi chúng ta dừng lỗ 50 pip còn chốt lời 100 pip nhé ngắn hạn là như vậy còn nếu nó break out cái đường viền cổ này luôn chúng ta bán tiếp sau tôi sẽ ra chiến lược thì ngày update sau hiện tại theo sát tuần và sát ngày nó lại đang ra thế lên đấy có H4 ngắn hạn báo xuống thôi do vậy chúng ta chỉ bán ngắn hạn thôi GZ có lẽ chúng ta không làm gì vì xu hướng nó không rõ ràng GN cũng vậy còn CHF cũng tương tự thôi hiện nay đồng bảng đang không có xu hướng mạnh các bạn nhé nếu có chiến lược ngày tôi sẽ update còn chiến lược dài thì không thấy GCAD GCAD xuống lên nhưng nó cũng không không không không quá rõ nét không tìm được điểm để vào đây nếu giá điều chỉnh về đây chúng ta sẽ vào hiện nay giá đang 1.7160 nếu giá điều chỉnh xuống 1.7050 chúng ta vào nhé chúng ta sẽ dừng lỗ tại 1.700 50 pip còn chốt lời trao 50 pip 1.7150 đó là các cặp tiền tệ còn đối với ờ, chứng khoán Mỹ đây ta sẽ ra trên view nhìn cho nó thoáng đối ma chứng khoán Mỹ thì ờ, tuần qua là một tuần giao động nó khá là rằng co chúng ta nhìn thấy trong các phiên của Mỹ có hai phiên giảm 3 phiên tăng thực ra đóng cửa tuần ở trạng thái tăng nhẹ tuần qua một tuần rằng co tuần tới có lẽ chúng ta đợi kết quả báo cáo kinh doanh của ờ, Mỹ thôi chiến lược hiện tại có lẽ chúng ta đứng ngoài quan sát chúng ta chờ thôi chúng ta có lẽ chờ đợi khi nó break out xuống thì chúng ta mới bán chứ chúng ta cũng không nên đón vào thời điểm hiện tại nữa thời điểm hiện tại nó là thời điểm khá nhạy cảm rồi đây chúng ta chờ nhé khi nào chứng khoán Mỹ đóng cửa break out xuống đó nếu thời điểm này có lẽ chứng khoán Mỹ chỉ cần đóng cửa dưới 25 400 thì lúc đó chúng ta sẽ kích hoạt lệnh bán các bạn nhớ là đóng cửa đồ thị ngày dưới nhé hoặc là chúng ta chờ nó test lại và sau chúng ta sẽ chia làm hai lô bán một là đóng cửa dưới 25 400 hai là đóng cửa dưới 25 900 đấy chúng ta kích hoạt bán tại hai điểm đó còn lại mua lên chúng ta sẽ không canh mua lên trong điều kiện kinh tế đang rất xấu này à, chứng khoán chỉ tăng do đầu cơ thôi đầu cơ tất nhiên nó có thể tiếp tục lên nhưng mà chúng ta không nắm được phần thắng đâu nó rất khó nó có thể đảo chiều bất cứ lúc nào do vậy chúng ta tốt nhất là một là đứng ngoài hai là chờ có tín hiệu breakout trend thì chúng ta bán đối với Nasdaq thì có lẽ chúng ta tạm đứng chờ ra ngoài nhé Nasdaq đã rất nhiều lần tạo tín hiệu điều chỉnh đi xuống sau đó lại đi lên đây cặp nến đảo chiều này cặp nến đảo chiều này Đấy, tạo ra cây búa tuần trước vào phiên thứ ba tuần trước này sau đó lại tiếp tục đi lên phá đỉnh có lẽ Nasdaq hiện nay thì nó đang ở trạng thái quá mua nó phá tung hết mọi kỹ thuật không có đỉnh nào do nó phá nữa nên có lẽ chúng ta tạm đứng ngoài thôi chúng ta chờ đợi khi nào nó xuất hiện tín hiệu thì chúng ta sẽ mua bán sau chứ hiện nay nó Nasdaq thì nó rất là khó lường chúng ta không biết cái chỉ số nào để tính với nó đâu thật sự là rất khó rất khó để tính đo cái độ điên của nó bây giờ không đo được Đấy. trên sát tuần cũng vậy thôi có lẽ chúng ta phải chờ đợi đây chát tuần tuần trước đã ra một cây búa rất đẹp cuối cùng nó vẫn đi lên ờ, đồ thị tuần mà đã vẫn bị phá vỡ rồi nó đang thể hiện cái độ điên cuồng có lẽ chúng ta tạm đứng tránh các bạn còn muốn bán các bạn cũng tránh cái manada này ra nên tránh tức là gặp một con chó điên nữa thì tất nhiên là khi nó đảo chiều nó đảo chiều rất kinh khủng đấy nhưng hiện tại thì khi chưa đảo chiều nó lên rất mạnh chúng ta biết là kể cả thị trường mỹ cũng vậy thôi đây phiên đảo chiều của thị trường chứng khoán mỹ đây à, tại đợt à, vữa bong bóng com trên đinh view thì không có đủ đây tôi cho bạn xem khi vỡ bong bóng đốt con lần trước và rất có thể lần này bong bóng đốt con mà vỡ nó cũng lại như thế này thôi cũng không khác nhau mấy đâu lần trước nhé khi với bong bóng com nhé một phiên giảm gần 30% Đấy, lần này rất có thể lặp lại chỉ trong à, vòng 3 phiên thì chứng khoán Mỹ giảm từ 4.800 xuống 3.001 Đấy. hơn 40% luôn nên rất có thể lần này khi mà bong bóng com nó vỡ Đấy, lần này thì không gọi là com <laughs> nữa Đấy là lần này là bong bóng công nghệ khi nó vỡ nó cũng có thể xảy ra hiện tượng này nhưng chúng ta không biết cái sức chịu đựng của nó đến đâu nên tốt nhất là chúng ta tạm né ra đã chờ có tín hiệu tính sau còn đối với uh, dầu VKT dầu VKT dầu VKTI thì hiện nay cái xu hướng xu, xuống thì nó chưa xuống nhưng mà khi thế tạo đỉnh của nó khá là rõ rồi đấy nó đang tạo cái nền ở đây nhiều lần nó muốn đi xuống rồi sau đó cuối cùng nó lại vẫn chưa xuống có lẽ chúng ta vẫn chờ đợi thôi chắc là dầu sẽ đợi cuộc họp OPEC ngày 15 tới trước khi nó đi xuống đó. đi lên thì gần như không khả dĩ nữa đấy nếu chúng ta tinh một chút chúng ta ra đồ thị tuần thì chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ quá trình đi lên hoặc đi xuống của dầu đều đi rất mạnh nhưng mà trong 5 tuần gần đây đấy gần như dầu hầu hết các tuần đều đóng cửa quanh một giá thôi đấy. lúc nào cứ quanh 3940 thôi rất nhiều tuần rồi 5 tuần liên tiếp rồi điều này chứng tỏ là cái lực lên không còn nữa rồi điện chỉ còn lực xuống thôi có một tin gì đó là nó trực chờ để nó xuống thôi nhưng mà lệnh mua bán thì rõ ràng với dầu này có lẽ chúng ta đợi thêm tín hiệu thôi nếu trong phiên có điểm vào mua tôi sẽ update chứ hiện nay mua bán dài tôi cũng chưa nhìn thấy ừ, bởi vì chờ cuộc họp thôi dạo này thị trường nó biến động khá là khó lường khá bất thường nên đưa ra nhận định từ đầu tuần mà khi giá chưa chạy nó cũng khó hơn nói chung là trong tuần này tôi không nhìn thấy nhiều tín hiệu có lẽ tuần này là một tuần nó sẽ có binh biến trong các cặp uh, tiền tệ cũng như trên thị trường tài chính vì tôi tôi nhìn thấy là nó sẽ có khá nhiều điều bất thường tức là có rất ít tuần mà tôi không nhìn thấy chiến lược ở các sản phẩm hầu hết tuần này tôi không nhìn thấy chiến lược ngày ở sản phẩm nào hết ok nhưng cá nhân tôi đánh giá dầu thiên về xuống xuống chúng ta chờ đợi khi có tín hiệu rõ ràng thì chúng ta bán xuống thôi mua lên thì tôi nghĩ mọi người nên hạn chế đó là những cái nhận định chia sẻ quan điểm uh, phân tích thị trường của TGC uh, ờ, đến với quý đầu tư Chúc quý đầu tư sẽ có một tuần giao dịch thành công.